yeah. Dạ. mạnh không học với em đâu làm em đau đầu anh không hề nói xạo yeah. Dạ, viết ra từ câu thì nhịp lâu nhưng mà không đâu vào đâu cho nên em đừng đừng đừng đừng nghe nhạc mạnh quá lâu nói không chịu nghe sao mà cứ cứ cứ cắm đầu đi nghe làm chi nghe xong rồi chửi chửi mà lại nghe anh nhớ anh đâu có làm sai điều gì nếu chắc thì nghe thì đừng có so bì dạ mạnh là vậy có thì nghe đi phàn nàn làm chi phân tích làm gì tính em lì lì như là con kiki ở nhà anh đang nuôi tên là mimi anh không ích kỷ không hề âm chỉ lời anh tung ra đều rất tỉ mỉ chết đi nếu như nãy giờ em không hiểu anh nói gì và anh mong rằng em sẽ tìm được thể loại phù hợp với em hơn phạt em